hello quay lại của bên uh, lộc phước tài ngày hôm nay lộc sẽ tư vấn thêm cho anh em về những cái sản phẩm ha đó, lâu rồi lộc không có làm uh, kính ốc chồng ha nhìn xuyên thâu thùng một cua thì hôm nay thì lộc mới đi uh, có công tí công việc về đó, sáng nay lộc uh, làm luôn <clears throat> cái video clip ha thì rảnh rỗi mà anh em mùa dịch corona thì rảnh rỗi thì ở nhà thì làm mấy cái clip chia sẻ cho anh em ha để anh em biết cách chơi đó, cách chơi về bộ môn ha bọc kính nhìn xuyên thâu thùng bột cua dịp hiện nay 2020 mới nhất hiện nay anh em nhé đó là cái sản phẩm là kính phải chơi như thế nào nhiều anh em gọi cho mình ở kính có nhìn xuyên qua được là chén hay là thâu nhôm hay là đĩa nhôm thì mình xin nói luôn cho anh em không có kính nào mà nhìn qua được thâu nhôm đĩa nhôm đồ đâu anh em nhé đó nó chỉ nhìn là thâu nhựa mũ này anh em này đó thâu nhựa mũ đỏ hoặc là thâu nhựa mũ xanh các anh em nhìn trên màn hình ha bởi những là dòng thau nhựa mũ này mình có thể chơi kính nắp chồng nhìn xuyên được còn nhiều nơi <clears throat> nó chơi về ví dụ như là cái thau nhôm này thau inox này đó hoặc là chén bát thì tất nhiên những cái đó mình không thể nào mà chơi kính được anh em nhé sản phẩm trên màn hình là có nghĩa là mình sẽ giới thiệu là kính nhìn xuyên qua thau nhựa mũ màu đỏ hoặc là màu xanh nó cay như như trên à, video clip mình làm đây này đó thì mới có thể chơi kính được đấy thì cái bộ sản phẩm này thì sẽ đi kèm cho anh em đó là hai lỗ kính hai lỗ kính này nó có thể là các anh em đi tất cả các loại sòng sớ nè nếu như nó chơi những sản phẩm này thì anh em có thể đeo hai cái lỗ kính vào mắt sẵn này đó thì nó sẽ kèm theo cho anh em là một cái dụng cụ để tẩy rửa mắt nè đó và nó sẽ ngâm lại bộ kính nè và những, những cái sản phẩm này là các anh em có thể kẹp ha, và bỏ vào để trong tay khi anh em đi rừng đi rú ở bất kể ở đâu ở, thích chơi được thì mình sẽ chơi anh em nhé đó bộ kính này thì khi mình làm clip á đó mình mình đã đeo thẳng một bộ trong con mắt mình rồi ha kính này gọi là kính cực kỳ là tốt anh em nhé. đó, hàng hàng Malaysia anh em nhé, cực kỳ là tốt luôn đó hàng Malaysia nha anh em nhé. nên nhớ bộ kính này là hàng Malaysia đó nó hỗ trợ và nó tương thích với những cái màu như thế này thì anh em có thể chơi kính này đó thì bây giờ mình sẽ lấy trước tiên mình sẽ lấy cái màu đỏ này ha mình sẽ bóc lại bao hộp một cua à một và cua thì mình sẽ chứng nhận cho anh em bộ cua này hột này có tan hay không tan đúng không anh em thì anh em nên nhớ xem hết clip để xem mình làm xong mình sẽ bao xé hột cho anh em luôn đó mình sẽ xé cho bộ hột này ra để xem thử nó có tan hay không ha đó cái này thì ok rồi trăm thì mình bỏ của trăm vào trăm này cực mạnh lên anh em nhé gọi là 570 này anh em nhé nếu như có tan thì nó sẽ hít cái bột rồi anh em nhé đó anh em thấy không nếu như có tan nó sẽ hít như vậy tất cả các sản phẩm trên này đều là không tan tích này ha không tan tích mình làm cái này là kính hoàn toàn anh em nha kính nhìn xuyên thau nhựa mũ đỏ bầu quịp đó mình làm hoàn toàn là kính nha anh em nha rồi khi mình làm video này thì mình đã sẵn đeo được một bộ vào cho con mắt mình rồi thì cách đeo như thế nào á, thì những video sau mình sẽ hướng dẫn chỉ cho anh em cách đeo kính áp tròng để đánh bầu cua anh em nha thì anh em nên nhớ đăng ký kênh đó, đăng ký kênh của bên lập Phát Tài và đồng thời muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 nhé sẽ gặp trực tiếp mình nhé hoặc là gặp những nhân viên chuyên về bộ môn kính nhìn xuyên này sẽ tư vấn cho anh em ở 24 7 nhé rồi mình không vòng vo gì nhiều mình bỏ vào mình đánh mình sóc mình lắp vài cây xem cái tuyệt đối kính này nó tuyệt đối đi tới đâu nha thâu thùng không tan tích gì nha rồi rồi mình lắc vô tư này lắc cỡ nào cũng được đúng không nè lắp thả xuống đó kính này là hỗ trợ anh em nhé kính này nó hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ hỗ trợ thấy cho mình một hoặc là hai con trong này mình xin nó là thấy được một hoặc hai con thôi anh em nhé đó. thì bầu cua anh em chỉ cần thấy một mặt là anh em đánh chết người ta rồi đúng không không cần thấy nhiều đó. thấy một mặt là có thể ăn được 99 phần trăm là anh em có thể ăn được người ta rồi ha thì bây giờ bây giờ mình đã thấy được trong này ha nó đã ra, ra con cua rồi khẳng định với anh em đó nó sẽ có cua ba hộp này nó sẽ ra một mặt cua thì mình đánh về một mặt cua anh em nhé mình đánh về một cua hoặc là mình muốn ờ, đánh cho an toàn thì mình khe ha cua nai hoặc là cua tôm gì đó tùy anh em ha nhưng mà theo mình là có một con cua đó. hai cua muộn nai đúng không anh em nếu mà anh em khe thì anh em vẫn ăn hoặc là anh em muốn chính diện các anh em vẫn ăn được hai con cua đúng không đó tay đầu tiên chuẩn xác anh em nhé đó xác xác cua tư <clears throat> rồi như cái này đúng không anh em không phải là lúc nào mình thấy đúng không anh em đó, đôi khi mình thấy và đôi khi mình à, không thấy thì tất nhiên mình bỏ những cái chén nào mình không thấy là mình bỏ đúng không nè đó như cái chén này mình không thấy thì mình đánh khe cho mình ha à, mình đánh khe ví dụ như là nai <coughs> nai cá hoặc là nai gà gì đấy hoặc là nai tôm anh em nhé thì cái này mình cũng khe nai cá nai gà nai tôm tùy anh em đó, có con nai ha có nai thì em về tiền hai gà một nai thì tất nhiên chén này cái này về tiền ha đó. lắc này rồi như cái này đúng không anh em như cái này thì mình đã thấy được con nai rồi anh em nhé thấy được một con nai ha thấy được một con nai thì anh em một là anh em muốn tức tay về nai hai là anh em săn kẻ cho mình ha Săn tả có nghĩa là mình săn tả muốn ờ, gọi là an toàn muốn cho mình đừng để bị lộ bài của mình á thì mình muốn khe còn anh em nào muốn ăn nhanh rút gọn á muốn tức tay về nai ha thật khe cho mình là nai cá đi nữa ha thì một ăn cả hai ngã về không là có nghĩa là một gói hai chỏ luôn anh em nhé. đó các anh em thấy không một nai hai con cá một gói hai chỏ ăn đủ ha hai gói một chỏ bụp luôn ok chưa tiếp tục mình lắc thêm ờ, một cây nữa nè rồi như thế này mình thấy được hai con luôn em nhé đó thì anh em thấy không đôi khi mình thấy một con đôi khi mình thấy mờ thì mình bỏ đôi khi mình thấy được hai con rõ như ban ngày luôn đó bao nhiêu tiền các em cũng tức tay ha thì tức tay về con cua con tôm đó, khe luôn hai con luôn đó tất tay hết luôn anh em anh em biết được hai mặt rồi khu tôm rồi ai đánh những cái con gà gà cá ha hay là bầu nai bắt hết bắt hết xe về cho mình khu tôm ha khe bán Đức Sài Gòn khe khu tôm luôn đó anh em thấy không cua tôm ăn đủ luôn đó 100 trăm là hoàn toàn không tan luôn anh em nha đó có bộ kính này nó hỗ trợ cho anh em tuyệt vời luôn đó giờ mình sẽ thử qua cái thau màu xanh này anh em thấy này ha để anh em có thể chứng nhận ha đấy mình sẽ bỏ cái thau này ra đây lắp cái thau màu xanh ha đó, màu xanh này là cũng không tan luôn anh em nhé đó, không tan không tích gì hết để cho anh em tin tưởng rồi lắc cái thông xanh này đó như cái này như cái này á thì mình thấy được con cá rồi nha thấy mờ mờ con cá rồi thì ok mình thấy được một con tất nhiên là mình sẽ đánh được về một cá rồi ha thì em muốn nhẹ nhẹ cho mình về một cá hoặc là muốn tích tay về một cá cũng được ha đó cá gà bầu đúng không anh em cá gà bầu tiếp này rồi như cái này như cái này thì nói chung ra mình thấy nó hơi mờ một tí anh em nhé hơi mờ con gà à, nói chung là đôi khi phải kinh nghiệm của anh em nữa đúng không chứ không phải là thấy rõ 100 trăm đâu anh em nhé nó chỉ là thoáng qua ha thì em có thể quấn về con gà cho mình cái dáng này đó các anh em thấy không hai gà một con cá ok chưa chuẩn xác chưa đấy thì mình sẽ chứng nhận lại một lần nữa mình nói hồi nãy là mình ba số hộp cho anh em đúng không thì bây giờ mình sẽ xé từng bộ hộp này ra để anh em có thể công nhận được cái bộ hột này rồi hột chợ bình thường ha không tan không kích gì hết đúng không anh em đó mình sẽ xé của hột này ra cho anh em xem luôn nha đó, ha. mình làm là mình sẽ xé ra luôn đúng không anh em đó, nếu như mà có tan hoặc có chip có đồ trong này thì làm sao mà tin tưởng được đúng không em đó anh em xem thì mình sẽ làm sự thật luôn cho anh em luôn đó, anh em không đó, xé luôn đó, anh em ok chưa đấy thì anh em nào á xem clip này ha nếu như cảm thấy mà hợp tình hợp lý với anh em thì hãy liên hệ nhanh qua hai số điện thoại lọc tài 0981 521 79 nha hoặc là 0966 521 79 sẽ gặp trực tiếp mình nha đấy thì mình xin chúc đó, à, năm 2020 này chuẩn bị bước sang 2021 thì anh em sẽ sở hữu được một cái sản phẩm như là kính nhìn xuyên thâu thùng bầu cua này có thể chơi ha chào anh em chúc anh em thành công